là KOA tinh thần thép ưu điểm của em á là khá là ngoan em chỉ đi chơi là về sáng sớm thôi chứ còn khuya quá là em không có về đi chơi là về sớm nha mọi người nhưng mà sáng sớm về <laughs> tình trừ em thì à, có hai mối tình sinh thức thì em gọi người yêu cũ là kỳ nghỉ lễ tại vì chưa có mối tình nào vượt quá một tháng à, lâu nhất á, là 21 ngày còn nhanh thì là 7 ngày tiêu chí bạn trai của em thì khoảng tầm 81 cái tiêu chí á mời em trai chào đến uh, chú uh, Quyền Linh chị uh, Ngọc Lan và đặc biệt chào bạn kế bên em tên Nguyễn Trung Mỹ hiện tại 32 tuổi đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Tây Ninh nghề nghiệp là, là quảng cáo trung mỹ có ưu điểm khuyết điểm gì trung mỹ ưu điểm thì là nói chung là người sống ờ, tình cảm à, khuyết điểm thì cũng ờ, có là nói chung là về cái ờ, thời gian cần làm công việc đó nói chung là sắp xếp Như công việc nó nó nó không được cái khoảng cách công việc nó không được thoáng rồi tính toán nó, nó sẽ... cái thời gian làm công việc nó không được dạ, tốt khi... đúng không dạ mời nhà gái ưu điểm của em á là khá là ngoan em chỉ đi chơi là về sáng sớm thôi chứ còn khuya quá là em không có về đi chơi là về sớm nha mọi người nhưng mà sáng sớm về <laughs> thêm một cái nữa là em rất là chung thủy trong tình yêu thay đổi người yêu khi nào mà cảm thấy không phù hợp bạn trai mà nghe nói bạn gái đi chơi ờ, thấy trễ quá đi luôn tới sáng luôn về có mấy người lớn tuổi ta nghe không? vậy là dạ ta... không chị thì thường á em là đi hay trước 11 giờ là em về đi chơi sáng là ví dụ như là đi chơi xa thì mình phải đi qua sáng đi đêm dạ. đi qua đêm đường tình duyên của em trai sao nè em thì trong trải qua có hai mối tình chính mối tình đầu đầu tiên là bốn ờ, bốn năm rưỡi còn mối tình thứ hai là trải qua cũng 8 năm trời đất ơi mười mấy năm yêu luôn á hả ba hai mà mười mấy năm yêu đương rồi chưa tính mấy dạ. mối tình phụ hai dạ, ba dạ, tháng chị. cộng lại nữa đó dứt khoát chưa dạ rồi giờ trống trải hết chưa dạ trống thôi vậy an tâm rồi mình kể về tình trường của mình đi em tình trường em thì ờ, có hai mối tình sinh thức thì em gọi người yêu cũ là kỳ nghỉ lễ tại vì chưa có mối tình nào vượt quá một tháng à, lâu nhất á, là 21 ngày còn nhanh thì là 7 ngày thường thường em thấy mấy bạn nó sao dạ mấy bạn nói sao hoặc có thể là do em không hiểu mấy bạn hay sao á nhưng mà em cảm giác như là mối tình đầu tiên á là 21 ngày á cái đó là do lúc đó còn trẻ ừ. còn cái cái người sau này á người ta thích mình giống như là cái cái cơn gió thoáng qua á nên ừ. là em nghĩ là mình nên rút lui cô gái này rất xinh đẹp luôn không có ai mà thích qua, qua thoáng qua đâu đó bây giờ bắt đầu một cái hành trình mới nè là chúng ta phải trao đổi với nhau nhiều hơn để hiểu nhau nhiều hơn nha là bây giờ mình mong muốn một cái người bạn trai của mình nó như thế nào thực ra thì cái tiêu chí bạn trai của em thì khoảng tầm 81 cái tiêu chí á vui vẻ hòa đồng vì thực sự là cuộc sống ở bên ngoài á nó đã đủ áp lực rồi em muốn là cả hai đều là người vui vẻ với nhau khi mà về nhà <clears throat> bạn trai phải là cái người gọi là đầu tiên phải là chững chạc sau đó là phải tử tế và đàng hoàng ờ, có mấy cái tiêu chí mà <laughs> em sợ em cứ Đấy, nói, nói đi, ra cứ nói em đi. phải nói ra ừ, thì người ta mới biết chứ không biết bạn trai bên kia cao bao nhiêu em muốn cao nhiều nói muốn trước cao đi. nhiều nói bạn trai cao khoảng một m bảy mươi cho tới 75 vượt quá 75 là cũng không có được à ủa sao vậy tại vì em thực ra em cũng không có cao nên là em không muốn cao quá Rồi. thì nó sẽ không hợp mà... này là em hy sinh được mẹ để củng cố được con ấy chị nhưng mà thấp hơn 70 là không được luôn ờ, nếu mà thấp hơn 70 thì xuống hai xăng cũng được chị à. cái người bạn nam đó là phải um, không không rượu nhưng mà bia phải biết uống không thuốc mà biết hút nhưng mà hút vép <laughs> dạ 81 tiêu chí á thì gặp đúng người thì mọi tiêu chí đều về không đó câu này hay tiêu chí mình kiếm vợ làm sao nói chung là ưa nhìn hiền và nói chung là cái cái tính mà cũng hướng nội tí xíu nhưng mà trong cái hướng nội cũng có chút pha ngoại cho nó gì đó cho nó cho nó sôi động cho nó vui giữa nội giữa ngoại luôn ha để gặp nhau để họ tính thôi đúng rồi bây giờ hỏi kiến người thân đi dạ em gái đi với ai cưng dạ em đi với lại em đồng nghiệp ạ dạ con chào chú Nguyên Linh em chào chị Ngọc Lan và em chào tất cả mọi người ạ có nhiều câu là chị hay nói giỡn á nên mạnh mạnh miệng lắm nhưng mà thật ra là bên trong rất hiền không có dám làm tổn thương ai hết á thì chị em là thuộc tiếp người rất là tiếp người của gia đình rất là quan tâm người khác thì hồi nãy anh em nghe anh cái tiêu chí của anh á thì em thấy chị em rất là phù hợp luôn còn về anh thì là em thấy anh cái cách mà anh thể hiện bên ngoài để mà em em cảm nhận được á thì là anh rất là hiền rất là hòa đồng và rất là chân thật uh, ờ, chuẩn chạc nữa em cảm thấy là anh cũng rất là hợp với chị của em người ta mình đi với ai dạ con đi có mình à rồi một mình không sao chút mình mở rào ra mình cảm nhận thế nào rồi ông mai bà mối góp ý để mình đưa ra quyết định chính xác ha dạ mở, mở rào, rào. bắt đầu đi em trai dạ em chào anh ạ dạ qua đi à anh lần đầu tiên gặp thì anh cũng cũng hơi bỡ ngỡ nhưng mà cái cái cái cái chương trình nói chung à, cũng rất cũng hơi gấp cho nên là không chuẩn bị cái quà gì à, nó chu đáo nhưng thì anh có một cái món quà nhỏ nhỏ là cái cây bút cái bút này thì nó gắn liền với anh là cũng hơn 10 năm anh muốn uh, nhường lại nó để cho em và cùng viết tiếp những câu chuyện sau đó dạ, em 10 năm quan trọng còn mực hơn dạ dạ em cũng có món quà gửi tặng anh thì đây là cuốn sách em chưa có đọc nhưng mà em cũng rất là muốn đọc cuốn sách này không biết anh có thích đọc sách hay không ạ à? à có dạ thì có gì anh đọc cuốn sách này xong có gì anh kể lại cho em dạ em thì em rất là lười đọc sách nên là em cũng hy vọng là sẽ kiếm được một người cũng thích đọc sách để truyền tải lại cho em thay vì em đọc à nói chung là anh cũng có hai cái hướng là một là à, có cái sách để đọc riêng và có cái nữa sách để nghe sau chương trình thì có thể anh sẽ ờ, cho giới thiệu em cái cái tài khoản đó cái điều cùng có thể những những cái thể loại sách nó thích hợp dạ em cảm ơn ạ dạ ờ, anh là ở hiện tại là mình đang làm ở tây ninh luôn hay sao ạ đúng rồi hiện tại anh đang làm ở tây ninh à em thì làm việc ở sài gòn sau này á mình quen nhau á thì anh có lên sài gòn một tuần khoảng được bao nhiêu lần ạ khi nào em càng có ờ, ờ, kế hoạch gì đó thì anh sẽ sắp xếp dạ. công việc của anh thì nó có thể anh có thể chủ động được em á thì ờ, quan niệm của em á là thuyền theo lái gái theo chồng phù hợp á thì em cũng có thể theo anh về dưới à. nhưng mà quan trọng là cái cái lúc ban đầu như thế nào thôi dạ mình dạ. có đi được xa hơn hay không cái cái cảm xúc ban đầu thì nó nó nó nó thì nó cũng rất đặc biệt nhưng mà lần đầu gặp em anh ờ, rất ờ, anh thấy em rất dễ thương ờ, và anh rất ừ, mến như hiện tại là gia đình anh là ví dụ như sau này mà mình có đi xa hơn á thì là có ở chung với mẹ ba mẹ anh luôn đúng không hay là sao à, nếu đi nói chung ở nhà ba mẹ anh thì cũng à, thoáng lắm à, quan trọng là do ở cái à, con cái thôi con cái thấy chỗ nào mà thích hợp thì cứ à, nó phát triển ý là bạn gái hỏi em đang ở với ai nói rõ thân nhân trong nhà luôn đi dâu rồi ừ, đó làm dâu hay không đang ở với ai luôn ở nhà ở chung anh là có ba mẹ và em gái vợ vợ chồng của em gái hiện tại giống như anh đại loại giờ anh cũng đang kinh doanh ở ngoài nhưng mà cái hướng anh đại loại giống như anh đang tìm một cái một cô ờ, để nào một cô nàng về để mà giống như là cái tóm kim thu quỷ cho anh rồi em á thì uh thực ra thì ví dụ nếu như mà chồng của mình mình làm trong cái lĩnh vực kinh doanh á thì em chỉ giữ tiền một phần thôi còn lại là vẫn phải để tiền cho chồng tại vì cái công việc kinh doanh là nó cần sử dụng đến tiền nhiều chứ không là... phải là giữ hết đúng là em nói em nói là anh hiểu nói cho mình phải có những cái ngăn riêng của những từng khoản từng khoản dạ hai bạn nói chuyện rất hợp với nhau luôn Chờ đó dạ, em hỏi một câu nữa nói đi cưng nói đi cưng dạ. nói đi dạ. không biết anh có gia trưởng không ạ à? à không cái đó anh không có người này là không có rồi đó thấy rất là hiền lành luôn ví dụ như ba mẹ bên bên ngoại mà bệnh đồ này nọ cái kiểu không biết là ảnh có quan tâm hay không một khi đã à, về chung một nhà thì ba mẹ ừ, bên anh và ba mẹ bên em thì nói chung là tất cả thì là một thật ra là cổ là một người rất là sâu sắc với những cái câu hỏi mà cổ đặt ra Thật ra hai rất người nói chuyện nãy giờ cuộc nói chuyện rất là chín chắn Em trai đứng lên nắm tay em gái Nhìn thẳng vào mắt em gái Và nói đi cái cảm nhận của mình Ủa xíu nữa cho em xin tay xem tay trước được không? Đấy, dạ. Đấy là xem tay của bạn nam á chị Tay tay của anh thì cũng là cũng uh, hoa tay thì nói chung cũng cũng nhiều Nhưng mà có đầu hoa không anh? Chứ em sợ đào hoa quá rồi em về giữ không lại Đào là gì? À, hoa tay thì nói chung là có để tượng trưng cho cái cái công cái, cái những cái việc mà có thể mình uh, tốt nhất trong mình Hồi em thực sự thì em cũng không quan tâm về cái hoa tay ừ. Dạ em quan tâm về cái ờ, cái lòng bàn tay thôi 5 phút coi bói bắt đầu à, em không biết coi bói đâu nhưng mà em thích coi tay thôi tay trái tay phải nhưng em coi cả hai luôn á anh dạ em coi xong rồi Coi xong chưa rồi sao sao sao, sao, sao thầy sao thầy thôi em coi coi có phù hợp với em không có, có hợp không thầy dạ em cảm nhận á dạ coi, coi sao mà cảm nhận được coi dùm hai cái bàn tay này à, có, có dẫn chương trình chung với nhau được tới ờ, năm chục năm nữa không thôi em chỉ có cảm nhận được của bạn nam thôi rồi bây giờ hai người nắm tay nhau cho anh xin phép nhé nắm tay nhau đi hai tay luôn nhìn dạ, nhau giao lưu cảm xúc xíu nào đầu tiên thì à, lần tiên gặp em ở chương trình này và cũng nhờ chương trình này à, anh có thể gặp được em là một cái duyên nó à, không biết là nó gọi là như thế nào nữa nhưng mà cảm nhận đầu tiên anh thấy tuy bàn tay em lạnh nhưng mà anh cảm thấy ấm em thấy bàn tay anh ấm anh giống như một cái cái cái máy điều hòa vậy đó <laughs> di động khi mà trời dạ, lạnh đó bảy độ C là được rồi anh trời lạnh trời lạnh thì người anh nó ấm còn mà trời nóng thì người anh lạnh bạn em nói lên nếu mà gặp anh nào mà sáng chói rồi sói chán với lại à, bụng bự là được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 chuẩn bị sau 3 tiếng đếm một hai, hai ba. ba hết thời gian anh bên kia em bấm lẹ lắm bên đây lẹ lắm à, em gái còn bấm chậm chứ bên đây vừa ngồi là bấm luôn chúng ta chính thức hẹn hò với nhau nào nắm tay nhau nào xen tay vào xen tay vào đấy tình yêu nó phải là như thế chương trình sẽ có một số phần quà dành tặng cho hai bạn mời bạn nam mời bạn nữ Đây, chúng ta giới thiệu về mình đi bạn ờ, à, Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường à, Chào toàn thể quý vị khán giả à, Em chào à, Ờ, người nhà của bạn gái bên kia và chào bạn gái bên kia luôn à, quá dữ dạ em ờ, xin tự giới thiệu em tên Nguyễn Văn Thảo năm nay 29 tuổi hiện tại em đang làm ờ, thiết kế nấn cho công ty bao bì em đang sống và làm việc tại Củ Chi quê bạn ở đâu Dạ quê gốc em thì ở ngoài miền Trung nhưng mà hiện tại em có nhà riêng ở Củ Chi Nhà riêng đó là nhà của mình hay là gia đình mình để lại? Của mình chị em mới mua năm ngoái Rồi em làm gì mà em uh, mua nhà được giỏi vậy? cũng ờ, gặp hơn nhiều ta làm gì hỏi người ta chi biết hỏi cho biết bắt trước làm được rồi mời bạn nữ giới thiệu Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh Em tên là Nguyễn Thị Thu Lập Em 22 tuổi Hiện đang là chuyên viên tư vấn tuyển sinh đại học trực tuyến Tobica Em quê ở Củ Chi ạ Ồ Nếu bây giờ mình à, Vậy tìm được bạn trai thì mình dự tính là bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được Dạ em nghĩ là khoảng 2 năm ạ Quen tìm hiểu 2 năm rồi cưới cũng được rồi Bạn Nam thì như thế nào? Dạ càng sớm càng tốt vì tại giờ em ở một mình buồn Anh <laughs> có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình chia tay cũng lâu lâu rồi Lâu lâu rồi hả? Dạ Vấn đề là anh đi tìm vợ Anh tìm như thế nào? Người ra sao? Nếu mà đẹp như ờ, chị Cát Tường thì chắc không được rồi à, em chỉ cần à, bình thường chút thôi dạ, em diễn ờ, tả đi em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng của em không em diễn tả dạ, cho giống giống giống nhã phương chút yêu cầu thấp quá hả dạ bạn nữ mình có đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào không trung thực không biết nói dối không phải là người gia trưởng và phải biết có quan tâm chia sẻ việc nhà với lại người người vợ của mình ồ bạn trai có biết làm việc nhà không bạn em tự làm không có ai làm đâu chị à như vậy thì tốt quá rồi còn cái gì bạn không thích ở bạn trai hút thuốc còn thuốc không dạ có lúc mà em ờ, làm việc áp lực với lại ờ, nhậu nhẹt bạn bè thì cũng có hút thì mình hạn chế bớt rồi từ từ mình anh bỏ hút luôn. một ngày mấy gói anh à? một ngày ờ, nửa gói em à, hơi nhiều đó em có thích bạn trai nhậu nhiều không dạ em cũng không xét quá xét nét có thể nhậu với em được nhậu với em được ờ <laughs> em muốn được với trai một chai một chai hả chai rượu hay chai bia chai bia trời ơi có một chai mà rượu người ta nhậu hết hồn tưởng đâu nhậu được nhiều mình lúc rảnh rỗi mình làm gì em có hay đi chơi với bạn với bè ờ, bên ngoài cà phê a à, ca hát gì không dạ bình thường thì cũng hay hát karaoke với lại các chị ờ, trong công ty dạ vậy là hát hay lắm phải không dạ em cũng từng là cây văn nghệ của lớp ồ vậy bây giờ phải biểu diễn một cái mục văn nghệ liền em hát một đoạn thôi nha được rồi đứng lên hát mình biểu diễn luôn em mình một cây văn nghệ mà Bà con ơi ra đây mà xem Đám cưới chúng tôi rất tưng bừng Bên đàn trai và bên đàn gái Ôi thiệt là quá xa đông vui Bà con ơi ra đây mà xem Đám cưới chúng tôi đông quá trời Đây cô dâu còn kia chú rể Hai họ cùng chúc mừng đăng ly Chào anh ạ à. Hay quá Cảm ơn em Giọng hát rất là trong sáng ha ngọt ngào ha dạ em thích hát thích hát hả dạ thích quẩy nữa <laughs> được nếu bây giờ mà anh không chịu bỏ thuốc thì sao do bản thân ảnh là không chịu sữa thôi chứ em nếu quyết tâm sữa thì sẽ được muốn anh bỏ thuốc luôn đúng không dạ đúng rồi tại vì em không ngửi được mùi thuốc cái này quan trọng lắm em cô ấy không ngửi được mùi thuốc nhiều người ta bỏ vợ chứ không bỏ thuốc đó em em ờ, bỏ thuốc chứ không bỏ vợ được à được được mừng quá tôi thích những cái câu mà chốt vấn đề dứt khoát vậy đó sướng lắm mới lấy được vợ trẻ mà Rồi, đẹp dễ thương nữa. lắm rồi nha mà cổ quẩy lắm nha anh có sức quẩy với cổ không nếu mà quẩy kiểu hợp hợp thì mới được quẩy kiểu sao là hợp đâu thử làm cái à, giống làm, cổ làm, làm thử cúc rồi, được không làm được cúc quẩy được không đâu có sao bạn đứng lên tự nhiên thì bạn đứng, đứng lên tôi đứng với bạn bình thường đứng lên nào tự tin lên trời ơi đàn ông mà đúng rồi vậy chứ uống chai hai chai rồi đứng nhảy rồi tưng tưng à rồi bắt đầu gặp em từ buổi xem nhạc Bảy luôn Giọng ca ngọt thêm xiết bao Lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy như nào nào Từ khi... Hát vậy tôi không biết sao quẩy luôn á Quẩy là quẩy thì sao? Thôi ngồi xuống hát, đi Không hát dễ thương, hát Bây giờ vậy nè, chút xíu nữa đó Mà kéo màn lên là cô bên này cô hát Rồi anh sẽ quẩy chớp chớp mắt của tôi làm chi áp lực à áp lực à mà sao bóng tay để chi dài vậy anh em chưa kịp cắt về kêu anh cắt bóng tay nha cương dạ <laughs> trời ơi đàn ông để bóng tay dài mình, à, đi ai dạ em đi với chú gặp chú cái rồi dạ xin ờ, chào ờ, quỳnh linh xin chào các tường chú thấy tình hình nãy giờ hai bạn ờ, nói chuyện nhau thấy có hợp gì không chú à, hai chú cháu đi từ củ chi xuống đây trời mưa nhưng mà thấy là Dũng là ông trời đã ban cho Thảo một cô gái rất là toại nguyện. Đối với tôi là thấy rất là, là ok. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Thấy chú nói chưa, ông trời ban cho đó. Bạn gái bên đây mình có đi với ai không? Dạ hôm nay thì em đi với ba và hai bé ở chung phòng ạ. Ồ, có ba nữa hả? Đâu ba đâu ạ? À? Chào anh ờ, Quyền Linh với chị Trắc Tường với dạ. Ờ, ờ, anh em khán giả đây Thì nói về em trai này á, 29 tuổi là rất là chứng chạc à, tướng thì cũng lịch sự nói chuyện rồi dễ thương thì cũng ok rồi chú ờ, cũng chấp nhận là hai cháu quen nhau dạ con ờ, cảm ơn bác bác ờ, góp ý là con nói chuyện lớn tiếng chút chuyện mình đàn ông lớn xíu với con đàn ông phải nói chuyện lớn tiếng lên đúng rồi như, như, Đục như quá. đó Dạ con trước tiên là con cảm ơn bác rất là nhiều đã cho con cơ hội để tìm hiểu em và nếu như mà được ờ, tìm hiểu em lâu dài thì ờ, con sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể ờ, sẽ làm một bờ vai vững chắc cho em dạ, cảm ơn con thôi cảm ơn hai bên gia đình bây giờ rồi. là chúng ta gặp nhau nha cảm không áp lực gì hết trơn cả nha còn áp lực không dạ còn còn hết rồi ba dưới đang để ý đó nói à. lớn lên đó thôi là không có gã con đâu dạ cho dạ, anh thảo hả à. anh có món quà món quà này là anh tự tay làm à, dạ. à, còn cái sản phẩm bên trong thì anh mua <laughs> mở luôn mở luôn tôi coi coi là hợp không chứ không có gì trọng á trời ơi trái tim mở nữa mở nữa mở luôn tôi đừng rách trái tim của người ta kìa <laughs> son chắc là cây son dạ <laughs> trời ơi dễ thương quá món quà này phải cất làm kỷ niệm nha em dạ đó đẹp nhất trái tim tự tay làm không biết là nãy giờ đi. trao đổi thì anh có nhớ tên em không ạ dạ dạ em rất uh, đa phần các bạn là ưa quên tên em lắm nên em cần một người nhớ tên em kỹ hơn ạ thì em cho anh cơ hội ờ, nhớ tên em lần nữa <laughs> em tên là thu lập ạ rồi cái cảm nhận đầu tiên mình gặp nhau thì anh cảm nhận ờ, cô ấy như thế nào dạ hoàn hảo chị giống như lời chú nói không dạ giống em cảm nhận anh như thế nào em cảm nhận anh là người là thân thiện dễ gần hơi nhút nhát hơi áp lực <laughs> em rất ấn tượng đối với các bạn trai mà hát hay biết đàn và biết chụp hình anh thì chụp hình ờ, dữ dằn tại <laughs> tại vì anh làm bên ờ, thiết kế nấn á dạ. đa số là anh đi chụp ừ, hình về để xử lý hình ảnh nói anh, anh chụp hình đẹp lắm chụp hình dữ dằn ví dụ hồi nãy mình nói cô này hát anh này quẩy quẩy đi em ờ, mình mình mình mình trẻ trung mình thấy mạnh mẽ chưa truyền qua cái sức sống quá cả thấy chưa nó mạnh mẽ dạ? năng động vậy nói lên đi Sao... người ta đứng rồi mà mình không đứng thôi ý à, sắp tới em tính làm gì <laughs> đứng lên đi anh đừng hậu quả cho người ta nhảy nhót à. luôn đúng rồi mới được à anh không biết làm gì luôn á anh chỉ cần nghe được rồi em cần người lắng nghe nhiều hơn dạ. Vậy để em nói vậy đi dễ chị Cát Tường <laughs> chặt chém anh dạ. à, Em hát xong thì anh trả lời nhé Trả lời Tại vì cái câu hát này vừa là câu hát và là vừa là lời nói luôn Dạ gắm tâm à, sự đó Dạ Hứa đi anh, hứa với em nhé anh Sẽ mãi không bao giờ anh yêu ai ngoài em Hứa đi anh, hứa sẽ mãi chung dạ. tình Anh sẽ không bao giờ làm trái tim em phải đau Dạ hết rồi em anh dạ. yeah, cái anh... điều đó anh có hứa được không ạ à? việc anh ờ, anh hứa thì anh anh sẽ hứa dạ vâng. quê vốn không hai bạn ngồi xuống đi rồi về chỗ ngồi thôi bây giờ mình tỏ tình đi nói tận đáy lòng của mình bằng trai nhé anh tin là nếu như mà mình đến với nhau á thì anh sẽ làm tất cả những gì có thể để cho em ờ, có một bờ vai vững chắc anh chỉ muốn là em tiếp nhận rồi em chấp nhận anh làm bạn trai rồi để anh có cơ hội thể hiện hay quá tên gì bạn gái tên gì nhớ không dạ bạn gái ờ, tên, tên... lập gì cái gì lập em quên cũng <laughs> thôi cũng có vớt giác em nhớ được tên lập nhớ tên là được thu lập dạ. nha dù suy nghĩ như thế nào cũng ráng giữ cái trái tim bằng giấy của ảnh nha đặt tay lên nút bấm đi bạn suy nghĩ thật kỹ không bởi tác bị tác động bởi bất cứ một cái điều gì cả không vì cây son hay không vì trái tim bằng giấy một hai ba hết thời gian ừ, giờ mới thở vào nhẹ thở vào nhẹ nhõm nắm tay nhau đi tay mắm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 thì giờ coi như ba tương lai đi dạ không ở nhà em còn kêu ba bằng tía ờ à, tía tía chiều giờ cầm mía cho tía Thôi lớn lên à Con ờ, cảm ơn tía Tiếp tục Bắt đầu từ đây gì đó cho tụi con tìm hiểu Bắt đầu từ đây ờ, tụi con sẽ tìm hiểu nhau một cách ờ, chính chắn nếu mà thành vợ thành chồng đó điều đó là ba mẹ cũng mong muốn tía của thu làm giờ không có gì hơn cũng cầu chúc hai cháu để tìm hiểu nhau để đến tới hôn nhân à, xin chào cô dạ chào cô chào, chào chị ạ à. mời em gái ngồi dạ wow hai mẹ con trẻ đẹp quá <laughs> bây giờ thì mình uh, giới thiệu về mình cho khán giả cũng biết được à mình uh, chào mc Viền linh và lê lộc dạ. chào khán giả trong trường quay mình tên là quỳnh thị hồng nhung mình uh, năm nay 49 tuổi hiện tại thì mình đang uh, kinh doanh mua bán à. dạ dạ xin mời chị ạ đây dạ, là con dâu của mình dạ em chào chú Viền linh và dạ, chị lê lộc em uh, tên là võ thị diệu 25 tuổi em đang làm bên uh, làm đẹp à. dạ phun xăm thẩm mỹ dạ <laughs> diệu làm dâu của mẹ được bao lâu rồi dạ em làm dâu của mẹ được uh, à, 3 năm hơn wow. 3 năm chắc có em bé rồi chứ ha dạ đúng rồi. À. bé của em được uh, à, 3 tuổi rồi à. trai hay là con gái dạ bé trai ạ à cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp à, nàng dâu đó mình cảm nhận về cô con gái này như thế nào cái ngày đầu tiên mà con trai nó chở bé diệu về nhà đó khi mà ngồi chơi thì mình nói chuyện bình thường thôi nhưng mà khi về là mình kêu con trai mình nói liền con ơi con bé này nó đẹp quá <laughs> chắc gì nó thương con thiệt đâu Ồ. tại vì con trai mình hồi đó là đi học học xong rồi là đi học ờ, đại học xong cái đi nghĩa vụ mấy năm về là bắt đầu làm tài xế tài xế mà tài xế xe cẩu nữa mình mấy lúc nào nó cũng nhem nhúa nữa. nó đâu có sạch sẽ đâu chỉ đi đâu mới được bộ đồ sạch sẽ vô còn bình thường nguyên ngày là cái bộ đồ chạy xe rồi đến khi mà quen con bé này dắt về thì mình thấy con bé này thì lúc đó là đang làm tiệm tóc ừ. nó quá xinh mình nói là con ơi trời ơi con này làm xe tài xế xe cẩu mình mấy con lem luôn, mà con quen con bé này nó xinh xinh quá là Sợ con chỉ khổ thôi đúng, đúng rồi à, à. mà con trai mình là hay lắm là nói gì nói là mẹ nói sao nói cũng làm thinh không trả lời một câu nào rồi sắp bao bao lâu thì mình làm đám cưới cho con mình ờ à, nó quen cũng lâu rồi nha nó dạ, quen cũng quen mấy năm à mấy năm cũng luôn à, dạ khoảng 5 ờ, năm mấy đám cưới 5 năm luôn à, dạ. dạ ừ. nhưng mà vậy còn với chị cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á chị ấn tượng điều gì em thấy cái cuộc nói chuyện nó diễn ra bình thường thì cũng như bao cặp mẹ chồng nàng dâu khác thôi lúc mà về thì em vẫn nói với chồng là mẹ có phần dễ tính nhưng mà sau đó là mình có biết là mẹ ngăn cấm cái tình cảm à là khoảng một thời gian sau á ừ. khi mà gặp chồng hẹn chồng gặp nhau thì chồng hay ờ, tắt chuông điện thoại ai điện thoại tới là lại tắt máy ngay là cái người gọi là mẹ à. thì mình mới suy nghĩ là trời chắc có bồ hả ta mới như vậy thì mình cứ theo dõi theo dõi có một tuần khoảng hai tuần sau á thì gặng hỏi miết thì ổng mới nói là mẹ không muốn anh quen em nên là lúc đó là cũng hơi buồn một chút xíu Đầu qua ngày hôm sau Em tức lắm Em chạy thẳng lên nhà mẹ luôn trời nó gan lắm đó dạ. đi một mình nó tới nhà mình luôn á để à. để nói chuyện đúng rồi tại vì cái tính của em là em thích cái gì đó nó rõ ràng thì còn dạ. em cũng hơi thẳng tính một chút xíu là em chạy thẳng lên nhà mẹ em dựng xe trước cửa em chạy vô em không phá cổ luôn em chạy vô em nói ủa sao mẹ lại cấm con như vậy như vậy với anh sơn em nhớ lúc đó là chỉ có một mình em nói thôi mẹ lại không nói tại vì giống như là em nói em lấn phần của mẹ luôn rồi xong nói xong em lại chạy về không đợi mẹ giải thích luôn <laughs> dạ tại vì mình mình không cái kiểu là mình chỉ muốn nói hết những cái gì mình tức ra thôi ừ. xong sau đó mẹ em mới lại gặp chồng em và nói là tao chưa bao giờ thấy con nhỏ nào nó gan như con nhỏ này <laughs> nhưng mà cô thấy sao cô cái lúc mà chị ấy tới khi đã tới nói chuyện rồi thì lúc đó mình cũng nguôi đi rồi dạ. cái kiểu mình cũng xìu ừ. à rồi cái thời để cứ để hai đứa nó quen nhau đi mình không cản nữa chứng minh được là cái tình yêu của cô gái này đến với con à, mình là à, thật đúng chứ rồi. không phải là gọi là màu mè gì hết ha à, thì nó quen mấy năm á thì bắt đầu nó về nó nói là giờ con đặt mẹ ngồi ừ. chỗ này nè à. <laughs> chứ không phải mẹ đặt con đúng rồi nữa. chứ không phải mẹ đặt con ngồi đâu rồi sau đó lấy nhau thì về làm dâu sao nó giống như lúc đầu ha có ờ, trở ngại gì không à khi mà bé này về làm dâu á thì thật sự là mình không ngờ luôn không ngờ là một đứa nó còn nhỏ lúc nó cưới mình nhớ nó mới 19, 20 gì đó hả mà lại ờ, nó lại khéo chuyện trong nhà trong cửa gì bếp nút gì là ngon lành rồi biết tâm lý mẹ chồng nữa chứ chắc có lẽ biết ngay từ đầu mình không thích á nói là đẹp á này nọ chắc ừ. không vuông véo trong ờ, gia đình cho nên là về là bắt đầu bao Chứng nhiêu tài là ờ đúng rồi là trổ ra hết được. từ ngày con bé này về làm dâu nhà rồi là mỗi là lễ nè dạ. sinh nhật nè là coi như là đều có qua có quà hết chứ ừ. mình chưa bao giờ mấy chục năm là chưa ai tặng mình hết trơn rồi mỹ phẩm là mua cho mẹ xài luôn dạ. hai mẹ con hợp nhau gì nhất cứ ra về là rất hợp lắm mọi thứ đều hợp ừ, làm lý lắm là thường là chị nấu cơm cho cả nhà mình ăn hả không em thì không sống với mẹ cứ nhưng mà thì em nhà hay rồi ừ. qua lại với mẹ nhà mẹ đi thăm mẹ với lại cháu nhưng cháu ở, ở gần thôi à, vậy thì dạ. những cái bữa cơm gia đình có uh, cứ ờ, làm... cuối tuần dạ, chẳng hạn cuối tuần á là cuối tuần dạ. là mấy đứa nó vô nhà mẹ là cô nấu hay là chị nấu thường thường là mẹ sẽ nấu à, hoặc mua cái gì vô thêm nữa em à, cũng à. nấu tâm lý lắm nói chung con bé này tâm lý lắm nhưng mà sao à. nó không nấu một bữa cơm nào những bữa cơm tròn vẹn vẫn có vẫn có nhưng mà nó hơi ít thôi ừ. dạ tại vì chồng em cũng bận công việc mẹ thì cũng kinh doanh buôn bán nên mẹ cũng hơi bận ừ. dạ mình có cảm giác là một cái điều gì mà mình buồn mẹ mình mình không dám nói ra hình như là em không buồn mẹ mà chỉ có mẹ buồn em thôi sao em biết là mẹ buồn có một lần á là cái thôi nôi của con của em á nếu tính ra là cúng ở trên nhà ngoại là chỉ cúng thôi nôi là ngày mình cúng ngày ông còn khi tổ chức á, thì là ngày dương để mời mọi người còn khi mà cúng ở trên nhà mẹ đẻ của em trên bình dương thì nó hơi xa nhà mẹ trên này thì em lại không có báo cho mẹ biết tại vì mình cũng nghĩ là mẹ em bận buôn bán với lại là thêm hai đứa em nó còn đi học mẹ đưa rước nữa nên là thấy nếu mà mẹ biết tin thì thế nào mẹ cũng sẽ chạy lên thì mẹ sẽ bỏ hết công việc ừ. lại lúc đó lại suy nghĩ là thấy nó không hay nên là không báo cho mẹ nhưng mà chiều đó lại đăng hình lên facebook <laughs> và trong khi đó là, là mẹ nói với em chồng của em là em không báo cho mẹ biết mà trong khi đó là mọi người đều biết hết là mẹ trong khi đó mẹ là bà nội mà mẹ không biết thì mẹ giận mẹ không, nói chuyện với em luôn không giận nữa. nhưng mà không la nha không mẹ im không lặng la luôn mà thà la mình đi mình còn còn còn còn biết đường để mình xử thì cũng khoảng một tuần sau thì ờ, mẹ mới ngu giận tại vì em cũng gặp trực tiếp mẹ và em nói mình cũng suy nghĩ cho mẹ chứ không phải là không là mẹ cũng nguôi con dâu này hay cái nè có chuyện gì nói cho mẹ liền luôn ngay cái chuyện đầu tiên chưa làm dâu đã dám nói thì sau này cái đó là cái tính của đúng em. rồi dạ. như thế thì nó rất là tốt bởi vì mình cảm giác cái nào mà mình không bằng lòng mình nói với mẹ luôn cái nào mình như thế nào nói với mẹ trao đổi trực tiếp như thế thì nó sẽ không bao giờ có chuyện để bụng đâu còn nếu như mà mình cứ nghĩ thôi thôi, thôi không nói không nói cuối cùng nó nặng bụng rồi cứ bùng phát là nặng nề lắm à. hai mẹ con mình có những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ chưa cô kỷ niệm á thì nói chung tại vì không có ở chung với nhau đó yeah. Dạ. thành ra hả chỉ những lúc là đi đám cưới hay à, hoặc là đi uh, chơi thì mẹ con mới có đi chung thôi tại vì mỗi người có cái ờ, công chuyện riêng hết suốt ngày tôi nói không có gặp nhau được luôn cả dạ. tuần nhiều khi hai tuần luôn mới gặp được nhau dạ. đó cho nên là nhiều khi đi chơi thì như đi vũng tàu đồ thì ừ, thấy ai cũng lo tắm lo ăn lo chơi mà con bé này thì nó cứ lui hủi nó nướng đồ cho cả gia đình ăn không à nói chung là không hiểu sao mình ngay từ đầu là mình nói con bé này đẹp thì mình sợ nó sẽ không có chu toàn được mọi thứ ừ. tại thường thường ta nói nó đẹp quá mình biết làm cái gì <laughs> <laughs> nhưng mà khi nó về làm dâu rồi mình mới thấy là chắc có lẽ là chị xui ở bên bệnh cũng có dạy cho nên là nó bước về làm dâu gia đình mình thì nó đã coi như là nó nó, nó hay nó mọi mặt hết á em thấy em thương mẹ em mà có đôi phần em thấy nhiều em làm mẹ mẹ ruột của em buồn luôn á giống như là nhà gần mà ừ. thì lễ tết hay này kia thì em giống như là em lại tặng cho mẹ trước chẳng hạn đi à. rồi cái mẹ ruột em á thì lại biết cái kiểu mà hay nói chơi thôi là trời ơi nhiều khi thấy còn thương hơn tao nữa <laughs> <laughs> nhưng mà thật sự ra thì thương hai mẹ như nhau ừ. dạ. như vậy thì quá tốt luôn ha cách chăm sóc con cái thì sao có hợp nhau không cũng hợp là nói chung ra là thời đại giờ chăm con cái kiểu như là như bây giờ chứ không phải như hồi xưa mình thì sống là kiểu cũng như hiện đại thành ra cũng ừ. không đến nỗi mà nhưng mà chồng à. cũng dạ. còn trẻ rồi mẹ chồng cũng à. còn hiện đại chỉ gặp có những mẹ chồng lớn thì cũng hơi khó phải chăm sóc theo cách của mẹ chồng có giờ la nó gì thì chuyện nó chăm con nó không chăm sóc cho con kỹ lưỡng không không nó kỹ lắm nó còn kỹ hơn tôi nữa nó kỹ dữ lắm cho nên á hả là là không nói thiệt mình nói ra người ta nói mình á thì nói tốt con dâu quá chứ thật ra thì nó cũng dung vén lắm dạ. à, mà từ hồi nay mấy năm rồi chưa chưa mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ mà nói là chẳng hạn như cái nhìn khó chịu cái thôi chứ đừng trên chị nói kiểu như nhìn khó chịu thôi mình cũng không có nó thật à, tại vì cái gì hai mẹ con đôi khi cũng giống là mình nóng nhưng mà mình kìm được tại dạ. vì con bé này nó trẻ nó nóng nó không kìm được thôi chứ mình nóng thì mình kìm được dạ. cho nên cái gì cũng là kêu nói thẳng liền à không có để trong lòng cô dâu nóng tính hả dạ ừ, em nóng, nóng tính lắm. lắm cái kiểu là phải có chuyện gì đó thì mình mới nóng thôi chứ không phải là kiếm chuyện hay là vô cớ nóng có giờ dạ. nóng trước mặt mẹ chồng chưa dạ chưa, chưa bao giờ nóng với mẹ chồng chưa bao chưa. giờ nhưng mà nóng với chồng thì có thành ra <laughs> cái chuyện mà nóng với chồng là chuyện bình thường thực chất mà nói thì à, cái chuyện ai cũng nóng tên vấn đề là chúng ta kìm như thế nào thôi bởi vì khi mà đụng chuyện thì cũng cũng khó lắm vấn đề là cách đối nhân xử thế trước mặt mẹ chồng người ta hay gọi là giận cá chém thớt á đôi khi mình nóng chồng mình la um sùm trước mặt mẹ chồng mình nóng con mình la um sùm mình đánh con trước mẹ mẹ không chồng bao giờ em cái không này bao là giờ. không không nên dạ. thôi còn chuyện nóng tính thì chuyện đó chị chắc giống như là ở rồi. riêng thì em có nóng tính trong thậm chí với chồng luôn ừ. thì ở chỉ ở trong phòng thôi chứ không nhiều lúc bao nóng mà... thì mình cũng nghe em nó nói lại thôi là có nghĩa là nhiều lúc vui vui cầm gì phan cái đó vậy à. thôi chứ uh, giữa mẹ chồng nàng dâu chưa có một điều gì nó mâu thuẫn chưa. trực tiếp với nhau đúng không dạ chưa bao giờ ừ. để xem coi chồng uh, em có nói điều gì không nha bây giờ chỉ trong con trai nói gì đây nè <laughs> trai trai sống khép kín lắm à Ngày được vợ báo tin mà tham gia chương trình à, Mẹ chồng nàng dâu á, mình cũng rất là bất ngờ Nhưng mà mình cũng cảm thấy vui Vì thông qua chương trình này nữa thì à, à, mẹ mình và vợ mình lại được hiểu nhau nhiều hơn Lúc đầu thì hai mẹ con có thể là chưa hiểu nhau nhiều lắm Nhưng mà dần dà về sau thì mình thấy hai người càng hiểu nhau, càng quý mến nhau Điều đó làm cho mình rất là vui Thì mẹ và vợ mình nói chung là hai người rất là tuyệt vời không đối với mình thì không quá quá hoàn hảo không còn phải có ý kiến gì nhiều nhưng mà thì thông qua chương trình thì cũng xin à, gửi đến à, mẹ và ba mẹ hai bên là chúc sức khỏe chúc vợ ngày càng xinh đẹp gia đình mình ngày càng hạnh phúc và sớm mong có thêm một thêm thằng nhỏ nữa bây giờ la nó nó cũng không trả lời thành ra mình cũng không biết là là nó có nghe mình hay không nữa à vậy đó cho nên là hôm nay lên là cũng chủ yếu để nghe cái clip này nó nói những gì nó nói gì thấy làm sao <laughs> thì nói chung nó thấy nó nói vậy thì thấy là gia đình nó cũng hạnh phúc rồi vậy thì mình cũng mừng nó mong vợ nó đẹp nữa ra đó mà đẹp nữa thì à, có nhiều người à, gọi là theo đuổi à, theo đuổi dòm ngó. ngó <laughs> là cái lúc đó chồng nó ghen nữa là mệt lắm á thực sự em cũng chả có đẹp gì đâu mà mẹ lại suy nghĩ như vậy thôi ừ. thì bây giờ nói chung ra là có dâu đẹp á thì cháu nội mình nó đẹp dạ cháu nó như tây vậy đó à là à. ý là mẹ chỉ muốn chị đẻ ông nữa ông trai cũng uh, cũng sói ca lắm à nhìn cũng thư sinh lắm á à, linh nghĩ rằng cái, cái um, cái tình cảm của mẹ chồng nàng dâu á càng ngày càng đầm đà hơn yêu thương nhau nhiều hơn tốt và chúng ta cứ phát triển như thế rồi cảm ơn uh, mẹ chồng nàng dâu đã đến tham gia chương trình hai mẹ chồng ôm nhau cái nào mong muốn ừ. điều gì sẽ à, xảy ra trong tương lai những tương lai có thể mình chia sẻ với nhau trong lúc này bây giờ là mẹ chỉ muốn là con thứ nhất là bớt nóng tánh vậy đi ha để cho gia đình con là im ấm hạnh phúc mà gia đình con im ấm hạnh phúc là mẹ vui rồi chứ mẹ không cần gì hết tại vì con làm dâu mẹ bao nhiêu năm con biết tánh mẹ rồi yeah. Dạ. à con thì con mẹ tuyệt vời quá thì con chỉ không có muốn gì hơn là chỉ muốn mẹ dành thời gian cho bản thân mình hơn dạ bớt lo lại cho gia đình một chút xíu tại vì em chồng thì nó cũng đã lớn hết rồi mẹ em mẹ lo than trong gia đình quá. lắm mẹ tham dạ, việc quá tham việc quá cảm ơn hai mẹ con tham gia chương trình một kỷ niệm gửi tặng gia đình ha dạ, chúc gia đình sức khỏe hạnh phúc và thành công trong cuộc sống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 với chất son lì không chì mang nhiều màu sắc trẻ trung phù hợp với mọi cá tính. Và tặng cá nhà mình một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4 triệu 690 ngàn đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình ạ. À. Dạ. Yeah. Dạ.